Minh Đường Tử Vi xin chào các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hạnh thông. Bước sang tháng tư âm lịch gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý tháng tư âm lịch năm 2021. Tử vi tuổi Tý tháng Tư năm 2021 âm lịch về phương diện sự nghiệp. Bước sang tháng Quý Tỵ tháng 4 năm 2021 âm lịch, phương diện sự nghiệp của người tuổi Tý có nhiều điểm thuận lợi nhất định, gặp được nhiều cơ hội thăng tiến. Điều quan trọng là bạn có biết nắm bắt kịp thời hay không, hay cứ chần chừ do dọ khiến cơ hội quý giá trôi qua một cách đáng tiếc. Được nguyệt lệnh mang lâm quan tới trợ lực mạnh mẽ, con đường công danh, sự nghiệp của những chú chuột trong tháng này đang rất rộng mở tinh thần làm việc ngày càng hăng say, kết hợp với sự thông minh, sáng dạ sẵn có, con giáp này đưa ra những ý tưởng sáng tạo rất hữu ích. Nếu có thể biến những ý tưởng trong đầu thành một kế hoạch cụ thể hơn, bạn có thể đạt được những thành công rất bất ngờ. Hãy cứ kiên trì theo đuổi mục tiêu, đừng bỏ cuộc giữa chừng, chắc chắn bạn sẽ gặt hái thành quả tốt. Đặc biệt, Lâm Quan vốn là các tinh giúp giải quyết rắc rối và mở ra đường thành công, nhưng là đối với những ai biết khiêm nhường và cầu tiến. Nếu bạn cứ giữ thái độ khoe khoang, tự phụ, hành động theo cảm tính sẽ rất dễ phản tác dụng. Bạn cần thay đổi lỗ hành xử cứng nhắc, việc gì cũng nên bàn bạc cụ thể với đồng nghiệp, chớ nên ôm mọi thứ vào thân kèo áp lực cao mà kết quả thu về chưa chắc đã mãn nguyện. Ngoài ra, tháng này mệnh chủ sẽ thấy khối lượng công việc có tăng lên, bận rộn hơn hẳn nhưng lại mở ra nhiều cơ hội thăng tiến. Chỉ cần bạn có tinh thần cầu tiến, cần mẫn trong công việc và đặc biệt là có sự dứt khoát hơn, tỷ kiên sẽ giúp mọi thứ sẽ tiến triển theo đúng dữ liệu của bạn. Trong tháng có hung tinh thiên hình ẩn tàng, bên cạnh những may mắn trên thì bản mệnh cần lưu ý luôn có tiểu nhân ở bên rình rập. Bạn cần chú ý từng lời nói, hành động của mình, đề phòng bất chắc, tránh để tiểu nhân nắm được sơ hở trong tay. Trước khi tiến hành bất cứ công việc gì cũng nên có những bước đi thăm dò rồi mới triển khai. Hãy làm mọi việc từ nhỏ đến lớn, học hỏi thêm kiến thức và kinh nghiệm của người đi trước để hạn chế tối đa những rủi ro. Tử vi tuổi Tý, tháng 4 năm 2021 âm lịch về phương diện tài lộc. Xét về phương diện tài lộc, có thể nói đây là một tháng hung nhiều cát ít với người tuổi Tý. Bản mệnh bị hung tinh tiểu hao rình rập, dù ảnh hưởng không quá lớn nhưng bạn cũng nên giữ túi tiền cho cẩn thận, đề phòng mất cắp hoặc bị lừa lọc. Trong tháng này, những chú chuột nên thận trọng trước những lời mời gọi đầu tư, kinh doanh hay thậm chí vay mượn tiền bạc. Đừng vội tin lời mật ngọt hay những lứa hẹn lời lãi cao chót vót bởi có thể phía sau đó là cả một âm mưu xấu xa đang được bày ra nhằm chiếm đoạt tiền bạc trong tay bạn. Đặc biệt thận trọng với những người ngỏ lời vay tiền của bạn nhằm mục đích không chính đáng, kẻo tiền chỉ đi mà không có đường quay trở về còn khiến tình cảm đôi bên sứt mẻ. Thói quen mua sắm theo sở thích hay để xả stress cũng cần được hạn chế trong tháng này. Nếu tiếp tục duy trì thói quen xấu đó, bạn khó mà kiểm soát được tài chính của mình, khiến túi tiền ngày càng vơi dần. Xem phi tinh tháng, tháng này sao lục bạch chủ tài lộc ngụ tại phương chính nam. Bạn chớ nên để quá nhiều đồ đạc ở vị trí này trong ngôi nhà, văn phòng, mà cần dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng, nếu không dễ gặp họa phá tài, tổn thất nghiêm trọng về tiền bạc. Ngoài ra, để gia tăng hỉ khí của cửu tử cát tinh chủ về thăng tiến, hỉ khánh, bản mệnh có thể bài trí một số vật phẩm phong thủy mang hành hòa hoặc mộc ở hướng đông ngôi nhà, văn phòng, bàn làm việc, đó có thể là thạch anh màu đỏ, tím, hồng, tỳ hưu màu đỏ. Tử vi tuổi Tý, tháng 4 năm 2021 âm lịch về phương diện tình duyên. Nhìn chung, chuyện tình cảm của tuổi Tý trong tháng Quý Tỵ duy trì ở mức bình ổn, không xuất hiện biến cố nào quá lớn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 Người độc thân nên tăng cường giao lưu, kết bạn mới mong nhanh chóng tìm được một nửa phù hợp. Để kích hoạt đào hoa cũng như thúc đẩy chuyện tình cảm ngày càng tốt đẹp, có thể hóa giải mâu thuẫn đôi bên, tháng này, người tuổi Tý nên chú ý bố trí phong thủy hợp lý ở nơi sao nhất bạch chủ đào hoa xuất hiện, chính là hướng đông nam của ngôi nhà, của phòng ngủ hay phòng làm việc. Ở phương vị đông nam này, bạn nên dọn dẹp sạch sẽ, có thể bài trí thêm bình hoa tươi, chậu cây cảnh xanh tốt sẽ trợ lực tốt cho các mối quan hệ, thúc vượng nhân duyên, tốt cả cho tình cảm lứa đôi lẫn quan hệ xã giao trong công việc. Nếu ai đã lập gia đình, có thể đặt hồ lô phong thủy bằng đồng tại vị trí này, vừa thúc vượng đào hoa, có lợi cho hôn nhân, vừa nhanh chóng hóa giải mâu thuẫn vợ chồng. Tử vi tuổi Tý, tháng 4 năm 2021 âm lịch về phương diện sức khỏe. Sức khỏe của người tuổi Tý trong tháng này cũng có dấu hiệu giảm sút đáng kể. Ngoài áp lực về công việc khiến cơ thể suy nhược, thói quen sinh hoạt chưa khoa học cũng ảnh hưởng xấu đến thể chất. Do đó, bạn cần chú ý cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi điều độ. Đừng vì mải mê công việc hoặc nghĩ ngợi quá nhiều khiến cơ thể suy nhược, ốm yếu. Ngoài ra, thời điểm này là tiết lập hạ, trời bắt đầu nóng lên, cơ thể tuổi Tý cũng đang bị ảnh hưởng bởi nội nhiệt, có thể dẫn đến các bệnh về tim, gan, dễ đau đầu chóng mặt, mất ngủ, đầy bụng. Tháng này có sự xuất hiện thiên hình hung tinh còn báo hiệu về những nguy cơ bản mệnh có thể gặp phải do bệnh tật hay tai nạn bất ngờ. Cửu tử nhập cung chính đông, ở phương vị này trong nhà nên dọn dẹp sạch sẽ để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe của gia chủ. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Tý trong tháng 4 âm lịch năm 2021. 1. Mậu Tý. Thuộc mệnh hỏa, nam thổ tú, nữ vân hán. Khẩu quyết công việc bận rộn hơn nhưng mở ra nhiều cơ hội thăng tiến. Quý nhân, thân, sửu. Tiểu nhân, mùi, dậu. Màu sắc may mắn, đen, trắng. 2. Canh tí thuộc mệnh thổ, nam thái âm, nữ thái bạch. Khẩu quyết cần có tinh thần cầu tiến, dứt khoát để không bỏ lỡ cơ hội quý giá. Quý nhân, thìn, sửu. Tiểu nhân, mùi, mão. Màu sắc may mắn, bạc, xám. 3. Nhâm tý thuộc mệnh mộc nam thái dương, nữ thổ tú. Khẩu quyết có điểm báo hao tài, thận trọng trước những lời mời gọi đầu tư, vay mượn tiền bạc. Quý nhân, thân, hợi. Tiểu nhân, mão, dậu. Màu sắc may mắn, đen, xanh da trời. 4. Giáp ký thuộc mệnh kim, nam thổ tú, nữ vân hán. Khẩu quyết, vận trình tình cảm đều đều, chưa có dấu hiệu thăng hoa. Quý nhân, sửu, hợi. Tiểu nhân, tuất ngọ. Màu sắc may mắn, xanh dương, trắng. 5. Bính ký thuộc mệnh thủy, nam thái âm, nữ thái bạch khẩu quyết, sức khỏe giảm sút, chú ý làm việc và nghỉ ngơi điều độ. Quý nhân, thân, thìn. Tiểu nhân, mão, ngọ. Màu sắc may mắn.